rồi hello toàn thể tất cả anh em đang đến với lại lộc phát tài mình xin gửi lời chào đầu tiên đến anh em nha đó hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về tất cả mọi loại game trên shop play đó trên cái hệ thống android đó anh em nào xài điện thoại đây nè hiện tại mình có một cây samsung đây mình sẽ tải ứng dụng về để chơi với anh em luôn hôm nay á, là mình sẽ cho anh em biết thêm về cái luật anh em lấy luật để cho anh em chơi ok chưa anh em mình chỉ cần vào nè mình làm từng bước cho anh em coi luôn nha đây anh em mình chỉ cần vào trong sát play ok chưa khi mà anh em đi chơi đó anh em gặp bất cứ một cái game nào bất cứ một game nào nha anh em anh em chỉ cần chụp cái màn hình lại cho mình đó chụp lại cái màn hình mã số cho mình gửi qua cho mình mình sẽ gửi lúc qua cho em chơi đó ok chưa rồi đây nè hôm nay mình sẽ tải cái bảng này chơi với anh em nè đây là ví dụ thôi nha bầu cua 2022 2023 rồi bấm vô đây đang đứng top này anh em đây có hình con cọp nha anh em đó anh em tải vào cho mình bấm vô cài đặt đó anh em chờ một tí nó sẽ chạy về và anh em mình cùng chơi thôi cái này rất là dễ nha anh em lấy lục thì chơi nhanh game nào cũng được bất cứ ở đâu mình gửi lục cho anh em chơi đó chơi là thắng toàn thắng nha anh em rồi anh em bấm vào chơi thôi đây cái à, game này nó sẽ có một chút nhạc mình sẽ để cho anh em nghe nhạc trong vòng 5 đến 10 giây để anh em cảm nhận về cái nhạc xuân này nha đó Tết Tết rồi mà mở nè đó mình xin sẽ tắt cái nhạc này để mình làm với anh em mình giao tiếp với anh em cho dễ hơn nha đó mình giới thiệu với anh em cái game này nó dễ hơn đây anh em nè nhìn kỹ nè mình sẽ chơi 5 cây xanh chín với anh em nha 5 cây đúng 5 cây rồi mình đóng nè cây đầu tiên mình thích là con gà mình sẽ mở nè không có gà ok chưa tiếp theo nè mình đánh về con cá mở nè không có cá đóng nè cái tiếp theo nè mình sẽ đặt về con tôm mở nè có tôm 31 anh em đóng tiếp theo mình sẽ đánh về con cá tích mở không có cá đóng nè cái này mình sẽ đặt về con cua không có cua anh em thấy không 5 cây ăn được có một cây thôi đó gọi là hên xui đó hiện tại này đang là hai mai và một tôm anh em để cho mình nha đó anh em mình thấy không bây giờ này mình sẽ đóng lại nè cây này á trăm phần trăm ra tôm cho em đánh hết tay vào tôm cho mình mở nè đó hai tôm một nai nó là vậy đó anh em rồi tiếp theo này anh em hai tôm một nai anh em để ý nha mình hai tôm một nai đóng nè cây này á mình bán nhà đánh cua với anh em luôn nha cỡ gì mình đánh cua mở nè ok chưa hai nai một cua đó hai nai một cua thấy dễ không đánh quy luật không bao giờ thua nha em dù là bản của người ta ok chưa lấy luật nè chuẩn bị nè anh em chờ mình một tí nha anh em thấy cái này rất là dễ chơi đúng không mình đóng nè hai năm một cua đúng không cây này tiếp theo mình lật tẩy với anh em luôn mình vẫn đặt cua nha anh em đánh cua mở nè đó, hai cua một tôm đó anh em thấy không hai gối một chỏ ở đây nè đường nào cũng ăn hết đúng không đó, hai cua một tôm rất là dễ chơi uy tín đúng không đó, cái đường nào mình thắng được mình đóng nè rồi cây này mình lật tẩy với anh em nè mình đặt cua tiếp theo nè đó cỡ nào mình đánh cua dở nè tiếp theo hai cua một bầu em thấy dễ không đó hồi nãy là hai gối một chỏ đúng không giờ là hai gối một đấm đó đường nào mà tụi nó không chết rồi đóng nè cây này nè tuột quần đánh với anh em nè đánh về cá nè mở nè hai cá một gà đó, anh em thấy không an toàn cặp cặp đi đường đi đường cặp cặp không là thấy êm rồi đúng không quá êm đúng không rồi bây giờ này mình sẽ test với em thêm hai cây nữa nha anh em rồi đóng nè cây này á, mình sẽ đặt về con gà nha anh em cỡ nào mình đánh gà dở nè đó hai gà một cua anh em thấy không quá đã đúng không đó lấy quy luật đánh cỡ nào cũng được quá sướng quá êm đúng không rồi tiếp theo là cái cây cuối cùng nè mình sẽ bán nhà dở nút cái nói chung là đường nào cũng chơi với người ta được hết tất cả tất tay mình về tôm hết anh em về tôm hết cho mình mở nè đó anh em thấy không uy tín là nằm ở ngay chỗ này này, đó. chơi mấy cái này thì nó sẽ không bao giờ thua anh em anh em lưu ý cho mình không bao giờ thua đó. anh em mình sẽ nói là một lần cuối nè khi anh em mình đi ra ngoài chơi đúng không ra ngoài sòng sới chơi gặp bất cứ một cái bạn game nào cứ chụp cái màn hình lại cho mình ok chưa chụp lại màn hình mình sẽ gửi cái luật qua cho anh em đó game nào cũng được trên sát lay từ nè bầu cua sóc đĩa đó bầu cua sóc đĩa đầy đủ nha anh em tài xỉu nữa đó rồi ngoài ra thì nhà lọc còn à, nhận làm đồ cho anh em bầu cua tài xỉu làm hết đó làm tất cả mọi loại đồ để anh em chơi nha anh em đó bán để cho anh em chơi cái mùa tết này rồi anh em nào quan tâm tới cái à, bộ game này á, thì cứ liên hệ với mình theo hai số điện thoại trên 0786 01124 0786 04 1234 mình sẽ trực tiếp tư vấn với anh em đó những cái khúc nào nó khó khăn thắc mắc gì cứ điện cho mình rồi anh em xem cái video này của ngày hôm nay xong á, thì nhớ cho mình xin một like và một subscribe vào kênh để mình có cái động lực để mình làm tiếp cho anh em nha rồi xin chào tất cả anh em